Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel BT Hàn Quốc Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em các số lời mời kết bạn bằng code F12 nha Đầu tiên thì anh em phải đăng nhập Facebook Và vâng, anh em phải đăng nhập vào Facebook bằng số và ấn vào cái chỗ phần lời mời kết bạn này Sau đó thì anh em ấn chuột phải và chọn kiểm tra sau khi kết tác kiểm tra việc hiện ra thì anh em nhấn vào công tác tự xong cho mình rồi anh em bắt code vào ở đây thì có hai loại code là code chấp nhận và code xóa nếu anh em muốn chấp nhận là các bạn thì sao chép code này còn ở đây thì mình muốn xóa cho nên mình sẽ sao chép code, này và mình dán vào đây sau đó nhấn enter thì lời mời các bạn sẽ tự động bị xóa nhưng mà riêng cái lời mời ok tiên mình đã không xóa là anh em phải tự xóa đó nó đã xóa hết tất cả các lời mời các bạn của mình ok cái video chỉ có như vậy thôi cái link có thì mình sẽ để dưới mô tả hiện trọn này nha bye bye anh em